Ờ, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm độ xe 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh Xe điện và xe xăng Ở ờ, video hôm nay mình xin giới thiệu đến cho các bạn cái à, hai bộ phụ tùng làm xe scooter, xe điện mini cho các bé ờ, Ở đây có hai dòng động cơ Động cơ à, đường kính 20cm và một dòng động cơ là đường kính 30cm các cái bộ à, giảm sóc trước càng trước bộ à, cổ gập cổ lái cột lái và tay lái yên xe à, điện áp của hai cái bộ này là lần lượt là 24V hoặc 36V tùy khách hàng lựa chọn sản phẩm thì rất là đầy đủ đây là cái à, bộ càng trước dành cho những cái dòng bánh bé này đây các bạn à, đường kính bánh bé này các bạn có thể lựa chọn càng bé càng trắng này hoặc là càng đen này những cái dòng này thì đa số là sử dụng phanh sau là chính thôi đấy đây là ống bi này rất là đầy đủ các bạn về chỉ việc hàn và khung thôi chế tạo khung theo à, ý muốn của mình ống bi và bi đều có sẵn hết nếu như làm xe đứng thì không cần cái cọc yên đây là cái cọc yên cọc này có thể gập được này đây cái cọc này nó có thể gấp được các bạn chỉ mở cái à, miếng cao su đen xoay cái miếng cao su đen này ra này lật cái thanh này ra gập ra được đó đây là dạng cổ gập mà à, đây là cái à, cọc yên có thể gập được cọc yên ngồi có thể gập gọn này còn đây là cái cọc lái cọc lái thì nó dài hơn cũng mở cái này ra này là cái cao su này để nó khóa còn trên này là phần à, khóa tay lái cái này nó rất là cứng chiều dài cái phần à, cổ gập à, tay lái này là 45 cm chiều dài cái phần cọc yên này là 30 cm đấy còn đối với cái dòng à, to này thì đường kính là 30 cm đối với cái dòng đường kính bánh bé này là 20 cm phanh ở đây nó sử dụng là phanh cơ đối với cái loại à, đường kính 30 thì cái càng của nó có cả giảm sóc luôn đây có giảm sóc luôn càng rất là dày rất là êm phần tay lái này là phần tay lái bằng bằng nhôm chiều rộng tay lái là 50 cm chiều cao là 30 cm chiều cao này thì có thể thu ngắn phần à, cọc lái là rất là đẹp các bạn tất cả những cái đồ này có thể nói là đồ chơi cao cấp được vành rất là đẹp luôn cái vành này nó còn có tên gọi là vành 12 à, 1 trên 2 nhân với 2.75 còn cái à, dòng bánh này người ta gọi là bánh 200 nhân 50 Ở cái ờ, video này thì mình chỉ ờ, giới thiệu về cái phần ờ, phụ tùng làm xe scooter, xe hai bánh nhỏ, động cơ nằm sẵn ở trong bánh thôi. Trong một cái video khác mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loại phụ tùng nữa, đây là động cơ kéo xích ngoài. Động cơ kéo xích ngoài thì nó có cái ưu điểm riêng của nó và động cơ nằm trong bánh nó cũng có cái ưu điểm riêng của nó. Động cơ nằm trong bánh thì chế tạo đơn giản gọn nhẹ à, tất cả mọi thứ đều đơn giản và gọn nhẹ dễ làm nhưng mà chi phí thì cao hơn một chút còn à, nhưng không thể thay đổi tải trọng và tốc độ vì à, nó là mặc định ở động cơ rồi còn à, động cơ scooter à, à, kèm nhông bánh ở ngoài thì nó có cái hay là có thể thay đổi tải trọng và thay đổi công suất thay đổi tốc độ được làm cho người lớn cũng được người trẻ con cũng được tùy theo tốc độ mình tính toán riêng còn đối với các loại liền bánh này thì ưu điểm duy nhất của nó chính là gọn nhẹ và dễ làm à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình à, hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và nhận được những cái thông báo mới nhất khi có video vừa mới ra Mọi chi tiết ờ, đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. À, tất cả các cái giá thành của từng ờ, sản phẩm này các bạn vui lòng xem phía dưới phần mô tả sản phẩm dưới video có từng chi tiết một. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.